皆さん、こんにちは。私はタンです。星飯ベトナムから来ました。どうぞよろしくお願いします。Chào bạn, mình tên là Tân, em Phan Nam Tân. Mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam của tôi trở thành một cái điểm đến hấp dẫn đối với các bạn du khách của nước ngoài. Hãy cùng tìm hiểu tại sao cái thành phố Hồ Chí Minh nó lại hấp dẫn với các bạn du khách quốc tế như vậy nha. cái đầu tiên hấp dẫn mọi người khi đến với thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đó là cảnh quan như vậy cảnh quan nơi đây ờ, thành phố chúng tôi có những gì đó là những cái công trình kiến trúc cổ cũng như là chợ Bến Thành, dinh độc lập, bưu điện trung tâm thành phố đó là nét đẹp về uh, ẩm thực đường phố về ông phục và trang phục như là áo dài chẳng hạn ngoài ra các bạn sẽ biết đến thành phố Hồ Chí Minh qua những cái rất là độc đáo ví dụ như xe ôm xích lô áo dài vân vân tất cả những thứ mà mình mới nói với các bạn chắc chắn các bạn sẽ bị chinh phục ngay từ lần đầu trải nghiệm cái điều thứ hai cái điều thứ hai mà thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn du khách nước ngoài khi tới Việt Nam đó là ẩm thực đặc biệt chúng tôi hấp dẫn các bạn ở những cái món ăn đường phố chúng ta có thể kể ra hàng loạt những cái món ăn cực kỳ đa dạng phong phú và rất là tiện lợi ở thành phố Hồ Chí Minh như là phở nè bún bò nè bún riêu nè bánh mì nè hủ tiếu nè à, chả giò vân vân rất là đặc sắc rất là hấp dẫn nội nghe mùi thơm thôi các bạn đã thấy phải muốn ăn rồi đó cái điều thứ ba hấp dẫn các bạn khi đến với thành phố Hồ Chí Minh du lịch đó là cà phê cà phê là một loại thức uống đặc trưng trên toàn thế giới không chỉ ở Việt Nam nhưng cà phê Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh có một cái hương vị rất là riêng nó khác hoàn toàn với cà phê Starbucks lừng danh trên thế giới cà phê chúng tôi đa số là cà phê Arabica à, các bạn có thể tìm thấy một ly cà phê đường phố bất kỳ ở nơi nào ở thành Sài Gòn này từ vỉa hè, nhà hàng, khách sạn, quán ăn tại nhà luôn tất cả các bạn đều có thể tìm thấy uh, cái món cà phê độc đáo cà phê Việt Nam thường có hai loại chính đó là cà phê đen và cà phê đá cái điều thứ tư ở thành phố Hồ Chí Minh đó là sự độc đáo độc đáo không có nơi nào trên thế giới có được đó là những cái thứ như là xích lô nè xe ôm nè những cái quán nhậu lề đường nè quán ăn đường phố nè và đơn giản thôi là các bạn khám phá cuộc sống hàng ngày của con người nơi đây cái điều thứ năm mà thành phố Hồ Chí Minh là một cái điểm đến hấp dẫn với tất cả mọi người trên thế giới đó là con người con người thành phố Hồ Chí Minh con người của chúng tôi cực kỳ thân thiện khi các bạn tới với thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi luôn nở một cái nụ cười để chào đón các bạn cực kỳ thân thiện cực kỳ nồng ấm và rất gần gũi như một gia đình vậy cái điều tiếp theo điều số 6 mà thành phố Hồ Chí Minh lôi cuốn các bạn đó là lịch sử lịch sử của Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh cũng là một cái nét rất là đặc trưng mà các bạn nên khám phá đó nha cái điều thứ bảy đó chính là giá cả bật giá ở thành phố Hồ Chí Minh so với các thành phố lớn trên thế giới vẫn rất là mềm rất là rẻ các bạn có thể tìm thấy những ổ bánh mì giá chỉ có chưa tới một đô những ly cà phê chưa tới một đô những bữa ăn rất sang trọng nhưng mà giá cả rất là hợp lý rất rất là vừa túi tiền khi mà các bạn đi du lịch ở nước ngoài đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh cái điểm tiếp theo điểm số 8 à, đó là cái điều mà ai cũng khi mà các bạn đi du lịch nước ngoài các bạn đều quan tâm đó là xin visa xin visa đi Việt Nam đi Hồ Chí Minh là một cái uh, uh, loại visa xin rất là dễ và được đánh giá là rất là yên tâm dễ dàng của các bạn du khách trên toàn thế giới khi đến với Sài Gòn tại là thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam à, tiếp theo nữa đó là thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều điều rất nhiều điều ngay cả bản thân tôi cũng chưa có khám phá hết và những cái điều đó chính là những điều mà các bạn hãy nên à, khám phá khi tới Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam nhé. Thì, thì đó là chính điều mà rất là à, hấp dẫn khi mà các bạn quyết định chọn lựa đi tới Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam để à, đi công tác, đi làm việc, đi du lịch. Mời các bạn hãy cùng với mình, Tân cùng trải nghiệm những cái điều thú vị ở cái đất Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam này nha. Theo mình nha.